dành cho thị trường Nhật để à, nội địa Nhật để giao cho khách thì đây là dòng bếp hiệu là Rinnai đây thì trước tiên trước khi à, test những cái tính năng của con bếp này thì à, rẻ hơn khuyến mãi sẽ có thêm một số dòng bếp đây để cho các bạn tham khảo và lựa chọn cho mình một con bếp mà mình ưng ý vừa với cái giá mà các bạn muốn mua các bạn mà đã lựa chọn cho mình được một con bếp mà ưng với cái tầm giá và hình thức á, thì các bạn có thể chụp hình à, cái vị trí ngay con đó và gửi kèm thêm à, cái mã số seri số số seri đó ví dụ như ở vị trí con số 1 giá 1 triệu 7 nè số seri của nó là 035224 thì các bạn sẽ chụp cái màn hình ở con này lại và gửi kèm cái mã số đó vào Zalo Zalo hoặc là Viber Facebook qua số điện thoại là 0909 306 149 để nhân viên có thể gửi hình chi tiết cho con à, cho các, cho các bạn xem cái con bếp đó <clears throat> thì đây vị trí số 1 đây là dòng bếp uh, có nút xoay mặt sơn tráng men chống xước mặt men chống xước tiếp theo ở vị trí con số 2 này bếp này được sản xuất vào năm 2017 thì đối với dòng bếp này tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng và bếp này thì cũng đã gắn cái công tắc rang rồi nè để chúng ta có thể ờ, rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa tại vì á cái tính năng mà nước cạn nồi của những dòng bếp nội địa Nhật này á, thì nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga đối với một số bếp á, thì nó sẽ tích hợp thêm cái nút ờ, công tắc rang vào cái nút rang á, cái nút 3 giây nè đây là cái chế độ rang thì ở que cảm biến đó nó chỉ chịu thêm nhiệt độ lên tới 300 độ thì nó sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao nó sẽ bị tắt lửa thường xuyên vậy shop chúng tôi đã gắn đã làm cái loại công tắc rang này vào ờ, trong bếp để các bạn có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa bạn nào mà có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 thì đối với một số dòng bếp mà nó đã có cái nút 3 giây ở trên bếp này thì tôi sẽ tích hợp vào nút này các bạn sử dụng cũng như ờ, nhấn giữ nút này để nó sáng đèn lên nè còn bếp nào mà không có không có cái nút 3 giây ở trên bếp thì tôi sẽ làm thêm cái công tắc riêng ở ngoài này các bạn sử dụng thì mình sẽ bật về vị trí bên trái này là mở cái tính năng rang đó lên ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa các bạn không muốn chọn cái tính năng rang đó thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải này để nó tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường <coughs> tiếp theo ở vị trí số 3 cũng là dòng bếp Rina có mặt men chống xước năm sản xuất của nó cũng là năm 2017 nhưng mà con bếp này thì cái mặt trước của nó bị ố rồi đây đã có vết ố đây không thể à, xử lý được nên nó nằm ở cái mức giá này và cũng đã gắn cái công tắc ra tiếp theo ở vị trí số 4 đến với cái dòng bếp Paloma có mặt sơn tiếp theo nữa là ở vị trí số 5 cũng là dòng bếp Paloma mặt men chống xước giá 1 triệu 6 ở vị trí số 6 đây là dòng bếp có mặt sơn tĩnh điện nè mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 tiếp theo ở vị trí số 9 này thì đây phù hợp cho các bạn sử dụng muốn sử dụng bếp mà không có cần phải có bếp nướng á, thì đây bếp này chỉ có hai bếp nấu thôi bếp nướng này không có đây model của nó là BA209B hiệu Paloma ở vị trí số 10 ở vị trí số 10 này cũng là dòng bếp có mặt men chống xước đây là dòng bếp à, có nút nhấn ở vị trí số 11 cũng là dòng bếp à, có mặt men chống xước hiệu Paloma N800V giá 2 triệu 2 ở vị trí số 12 thì sẽ có dòng bếp Rinnai mặt men chống xước giá 1 triệu 9 thì đây là những dòng bếp có những cái tính năng an toàn cơ bản thì qua đó shop chúng tôi cũng có thêm một số dòng à, bếp ga âm từ âm và những dòng bếp có chức năng full chức năng có mặt kính cường lực đây thì đây là dòng bếp âm mặt men chống xước đây đây là hàng dùng lướt thôi ở vị trí số 13 này giá 8 triệu bếp này á, được xuất xưởng vào tháng 8 năm 2019 ở vị trí số 14 cũng là dòng bếp à, ga âm hiệu Rinnai thì bếp này có mặt kính à, cường lực tràn viền nè và nó cũng có những cái tính năng à, nướng theo cái loại đồ nướng và hẹn giờ nướng ở bếp bên trái thì nó sẽ có nấu nước chế độ hâm và nhiệt độ chọn cái nhiệt độ chiên ở bếp bên trong á, thì nó sẽ có cái tính năng là nấu cơm và nấu cháo bếp này thì nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng tiếp theo đến với cái hàng trưng bày thì đây là dòng bếp có hàng trưng bày đây mặt bếp à, là cái mặt men chống xước bếp được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 Tiếp đến ở vị trí số 16 thì đây là dòng bếp từ âm hiệu là Toshiba model là BHP M46 PS Giờ tôi sẽ tiếp tục qua những dòng bếp full chức năng có mặt kính cường lực ở vị trí số 17 này thì đối với dòng bếp này thì phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp ở bếp bên ờ, trái thì nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu chế độ nấu cơm và nấu cháo ở bếp bên phải thì nó sẽ có tính năng là chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước chế độ hâm và nút 3 giây đó là cái chế độ rang ở bếp nướng thì nó sẽ có thêm tính năng là nướng tự động theo loại thực phẩm có cái nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đó và điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử nướng hai tầng lửa cũng có hẹn giờ nướng Bếp này có mặt kính cường lực, viền nó bằng inox và kiền, nắp khói đều là inox. Ở vị trí số 18 cũng vậy. Đây là dòng bếp có mặt kính cường lực. Thì bếp này á ở bếp nướng thì nó chỉ có những cái nó nó chỉ là nướng thôi và nướng hai tầng lửa. Còn, còn những của bếp nấu á, thì những cái dòng bếp có full chức năng khác nhưng cái vị trí nó sẽ được thay đổi một bên phải hoặc là bên trái theo vị trí đó nó sẽ phù hợp theo từng cái loại theo từng cái thói quen của mọi người người có người thì sẽ thói quen sử dụng bếp bên trái hoặc là bên phải theo đó là cái thói quen của mọi người mà nhà sản xuất họ thiết kế như vậy tiếp theo ở vị trí số 19 đến với dòng bếp Paloma này PA61 VWA VWCK thì đây bếp này nó cũng có những cái tính năng giống như những cái dòng bếp full chức năng khác nhưng ở cái tính năng hẹn giờ thì nó sẽ được hẹn giờ cho cả hai bếp nấu thì ở phía bên phải này đây là cái à, hình hiển thị cho mặt bếp đây nó sẽ có những cái chấm tròn là ở hai bếp trên nè đây là nút chọn hẹn giờ các bạn sẽ nhấn vào đèn sáng ở vị trí nào thì nó sẽ hẹn giờ ở vị trí đó tiếp theo đến với dòng bếp cao cấp số 20 được sản xuất vào năm 2016 thì bếp này nó sẽ có hẹn giờ cho cả hai bếp chọn nhiệt độ chiên cũng vậy nó cũng cả hai bếp đều có ở bếp bên trái thì nó sẽ có cái nút 3 giây chế độ rang còn bếp bên phải thì nó sẽ có thêm tính năng là nấu nước và nấu cơm ở bếp nướng thì nó sẽ có cái chế độ nướng theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng bằng nút điện tử và nó cũng sẽ có thêm cái chế độ nướng theo cái loại đồ nướng nữa nè có cái những cái chế, chế loại theo đồ nướng và hẹn giờ nướng tiếp đến với cái vị trí số 21 cũng là dòng bếp có mặt kính cường lực đây nắp che đầu chia lửa này nó sẽ là bằng inox đây và kiềng nắp khói này cũng là inox bếp này nó cũng có những cái tính năng giống như những con bếp full chức năng khác hẹn giờ nướng và nướng thì nó chỉ có một tầng lửa thôi thì qua đó cũng sẽ có thêm một số dòng à, bếp từ âm đây là những dòng bếp từ âm có cái mức giá rất là hợp lý bếp thì à, những bếp này á chưa được vệ sinh bạn nào mà muốn vệ sinh thì có thể à, liên hệ đến shop để vệ sinh và sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào bếp sẽ có bảo hành trước khi giao bếp thì sẽ có test những cái tính năng của bếp trước khi giao thì bếp <coughs> những bếp mà có cái công suất từ 2.000W trở lên á thì nó sử dụng nguồn điện 200V ta có thể sử dụng nguồn điện 220 của mình ở nhà sử dụng được những bếp mà nó có công suất dưới 2000W thì nó chỉ sử dụng nguồn điện 100V thôi nên ta phải sử dụng qua biến áp hoặc ổn áp nhưng khi chọn biến áp ổn áp á, thì các bạn phải chọn những cục ổn áp biến áp có công suất tương đương và dây dẫn á, thì các bạn cũng nên đi dây dẫn có cái tiết diện lớn khoảng từ 4 ờ, chấm đến 7 ờ, chấm để đảm bảo được cái công suất nấu của bếp ừ. ở vị trí trên cùng đây sẽ là dòng bếp Hitachi thì ờ, cái nút tắt mở bếp sẽ nằm ở trên mặt bếp của bếp bên trái và bên phải này còn ở bếp nướng thì nó sẽ ở mặt trước này bếp nướng và bếp bên trong thì bếp này nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng này. thì để tiếp tục với chương trình video clip ngày hôm nay á, thì tôi sẽ quay lại với con bếp chính để test giao cho khách hiệu bếp là Rinnai bếp có model là M660CTS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 như ở bếp bên phải của tôi thì nó cũng sẽ có thêm những cái tính năng là nhấn lần đầu tiên là chế độ nấu cơm nhấn lần thứ hai là nấu cháo nè và tiếp theo hình à, ấm nước này đây là cái chế độ nấu nước sôi thì ở tính năng nấu nước các bạn nên dùng những cái loại nồi có cái đường kính đáy nồi phải nhỏ hơn 24 cm nếu các bạn sử dụng những loại nồi lớn á, nhiệt độ nó tích tụ vào nhanh hơn thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn không đúng với tính năng đó Ờ, tính năng ờ, cho bếp bên cái này thì nó sẽ có thêm tính năng là chọn nhiệt độ chiên mặc định ờ, vào nó sẽ là 180 độ đây là cái nhiệt độ khuyến cáo được sử dụng tại vì á, dầu ăn mà được chiên đi chiên lại nhiều lần quá cái nhiệt độ 200 độ thì nó sẽ tạo ra một cái hợp chất gây ung thư nên nhiều năm về trước á, Nhật, bên Nhật họ đã nghiên cứu ra được cái vấn đề này và họ cũng đã áp đặt vào bên trong bếp ga này rồi tiếp theo ở cái nút 3 giây đây là cái chế độ rang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 nó cũng sẽ sử dụng như cái chế độ rang nhưng khi mà nhiệt độ cao thì nó sẽ không tắt lửa thì khi các bạn tắt cái chế độ rang này đi thì nó mới bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường thì khi que cảm biến này đạt đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ra còn cái tính năng nấu cơm á, thì nhà sản xuất ở bên Nhật họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu nhưng mà cái loại hầu đó thì tôi vẫn chưa thấy nó về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những loại nồi đó thì các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi nó có cái lỗ thoát hơi các bạn cần phải bịt kín lại đây ở cái chế độ nấu nước sôi của tôi thì khi nước sôi lên nó sẽ tự động giảm cái ngọn lửa lại cho dù cái cần gạt ga này nó đang ở vị trí là lớn nhất